Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. À, trong hai cái clip trước bàn về cái vấn đề vĩ mô thì anh Lưu có chia sẻ với quý vị và các bạn rất nhiều các cái vấn đề ờ, liên quan tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong cái đó thì nó nổi cộng lên một vấn đề rất nhức nhối đó là cái bẫy thu nhập trung bình. Thực tế trên thế giới chỉ có mười mấy nước thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển mà thôi. Chính vì thế, cái việc bức thiết hiện nay là chúng ta cần phải nghiên cứu xem liệu Việt Nam có cái cơ hội nào để có thể thoát ra khỏi cái bẫy trung bình giúp cho chúng ta trở thành một cái đất nước phát triển hay không thì hôm nay sẽ có anh Lưu sẽ trao đổi về cái chủ đề bẫy thu nhập trung bình cơ hội nào cho Việt Nam thì sau đây là xin mời anh Lưu trao đổi với quý vị và các bạn cụ thể và chi tiết về cái vấn đề này xin mời anh ạ vâng cảm ơn anh Phục xin chào quý vị nhà đầu tư năm nay là năm kỷ niệm 50 à, năm ngày Việt Nam giải phóng đất nước và kỷ niệm 43 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc trong vòng 50 ờ, năm qua thì Việt Nam chúng ta đã, đã đạt được những cái thành tích hết sức là tích cực và to lớn trong ờ, các lĩnh vực kinh tế, chính trị và cải thiện ờ, đời sống của người dân Việt Nam rất nhiều. Đấy, tuy nhiên hiện nay thì là có một bài toán đặt ra mà tất cả những cái học giả cũng như là những cái nhà kinh tế đang phải đi tìm câu trả lời đó là cái sự phát triển của Việt Nam này giới hạn đến mức độ nào và chúng ta có thể thoát được một cái bẫy thu nhập trung bình hiển hiện sắp tới hay không Bài trình bày của chúng tôi thì hôm nay gồm có 4 phần. Đầu tiên là khái niệm về bẫy thu nhập trung bình. Thứ hai là tổng quan về bẫy thu nhập trung bình. Thứ ba đó là Việt Nam có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình hay không. Và cuối cùng là tác động của điều đó đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ờ, tương lai những thập kỷ sắp tới như thế nào. Đầu tiên tôi xin trình bày về bẫy thu nhập trung bình. theo định nghĩa bẫy thu nhập trung bình ờ, middle income trap đó là tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua được một thu nhập đó à, nôm na chúng ta có thể hiểu ở đây đó là khi mà thu nhập bình quân trên đầu người của một quốc gia thì ở đây chúng ta gọi là thu nhập cho nó dễ thì nó bị uh, có một cái giới hạn trần nhất định đó là chúng ta làm việc giống như chúng ta đi làm việc để làm thuê đấy nhưng mà lương của chúng ta là đạt một ngưỡng nhất định chúng ta không thể tìm cách để để tăng lên nữa đó là bẫy thu nhập trung bình để tìm hiểu về bẫy thu nhập trung bình thì chúng ta xem tổng quan hiện nay trên thế giới cái trình độ phát triển của các nước trên thế giới có thể chia thành những cái nhóm như thế nào thì hiện nay trên thế giới nếu chúng ta chia theo mức thu nhập bình quân trên đầu người tức là tức là thu nhập bình quân tức là thu nhập à, của một quốc gia thì chia làm bốn nhóm nhóm thứ nhất là những nước có thu nhập thấp đang trực diện với bệnh nghèo ở đây là những nước ở thuộc châu phi à, nhóm thứ hai đó là những nước đã đạt được trình độ phát triển trung bình từ rất lâu rồi nhưng sau đó trì trệ cho đến ngày hôm nay à, rất nhiều nước ở khu vực mỹ latin à, thuộc cái nhóm này tức là họ đã à, phát triển vào những thập niên 50 à, đến 60 của cái thế kỷ trước à, tuy nhiên hiện nay các quốc gia này không bứt phá lên được và cái thu nhập bình quân trên đầu người nó đạt một cái ngưỡng nhất định và duy trì một thời gian rất là dài đây là những quốc gia đã không thể thoát được bẫy tiêu trung bình thứ ba đó là những nước mới phát triển vài chục năm nay và hiện nay đang đạt được mức thu nhập trung bình như là Trung Quốc, như là Ấn Độ hay là một số nước ASEAN trong đó có Việt Nam và cuối cùng là những nước tiên tiến có thu nhập trung bình cao à, như Mỹ, như Nhật Bản, như các nước phương Tây theo tiêu chí phân loại của World Bank năm 2014 các nước thu nhập, thu nhập trung bình đó là những nước có thu nhập từ 1.045 đô la Mỹ đến 12.734 đô la Mỹ. Cái chỉ tiêu này có thể thay đổi tùy theo mức à, thu nhập của người dân hàng năm. Tuy nhiên sai khác là không đáng kể. À, như vậy theo định nghĩa này thì theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì đến nay có 103 nước trên thế giới có thu nhập trung bình, tức là chiếm khoảng 53,6% số nước trên toàn cầu. 57 nước có thu nhập cao, chiếm 29,7%, chủ yếu tập trung ở Bắc Mỹ, Đông Á hoặc là Tây Âu và 60 nước có thu nhập thấp chiếm 16,7% và chủ yếu tập trung ở châu Phi. À, các nước thu nhập trung bình thì có thể chia làm hai nhóm, đó là các nước có thu nhập trung bình thấp, à, lower middle income à, từ 1045 đến 4121 đô la Mỹ trên một người và thu nhập trung bình cao là hai đầu mid rồi income từ 4.125 đô la Mỹ đến 12.734 đô la Mỹ. Như vậy là Việt Nam vẫn đang nằm trong cái à, nhóm nước à, có thu nhập à, trung bình thấp đúng không anh? Vâng đúng rồi anh ạ. Vâng thế thì với cái này thì bao giờ Việt Nam có thể vượt lên cái nhóm thu nhập trung bình thấp để lên thu nhập cao? 5 năm nữa có được không ạ? Điều đó thì chúng ta sẽ trình bày trong cái phần cuối vâng. của bài. Vâng ok ạ, mời anh ạ. Đây là thống kê cập nhật nhất cho đến tháng 9 năm 2020. Biểu đồ này là biểu đồ phân bổ à, cái ờ, các bạn có thể nhìn thấy là những cái kích cỡ hình tròn này đó là cái lượng đó là cái số dân của một quốc gia và cái màu sắc ở đây hiển thị cái châu lục như vậy chúng ta có thể thấy là phần lớn những cái uh, chấm tròn màu xanh đấy nước ở châu phi là những nước có thu nhập uh, thấp và một số nước có thu nhập trung bình thấp À, trong khi đó ở châu Mỹ thì gồm có Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Nam Mỹ thì phần lớn là có mức thu nhập trung bình và trung bình cao. Bắc Mỹ gồm có uh, Mỹ và Canada là những nước có uh, thu nhập cao. Phần lớn những nước trung bình có thu nhập cao trên thế giới lại nằm ở nằm ở Bắc Á và châu Âu trong khi ở châu Á và châu Úc thì ờ, tập trung chủ yếu là đây là những nước vẫn đang ở trong mức thu nhập ờ, trung bình Việt Nam của chúng ta hiện nay thì là ờ, như các bạn đã thấy là chúng ta nằm ở giữa chúng ta nằm ở khoảng giữa mức thu nhập trung bình của thế giới là một chấm rất là nhỏ còn cái chấm to ở dưới các bạn có thể thấy là cái chấm to ở dưới ở Việt Nam đó là chính là Ấn Độ đấy Ấn Độ đúng không ạ? Còn Trung Quốc là cái ông uh, chấm to màu đỏ đây đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy các cái ông chấm màu vàng đây à? thu nhập cao rất nhiều ông chấm màu vàng đó chính là các nước ở châu Âu đúng không ạ đúng rồi đúng không ạ ngoài ra đây chính là nước Mỹ đúng không ạ vâng đúng rồi và và nhỏ chấm xanh đây chính là Canada cũng ở đây vâng, đúng, đúng không ạ Vâng, thì có thể thấy như đúng như anh Lưu đưa ra thì chủ yếu các cái nước có thu nhập cao nằm đâu đó ở một là châu châu Âu đúng không? ạ Hai là Bắc Mỹ và thứ ba là Đông Á, Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc thì vẫn ở khu vực đó đúng không ạ? Vâng ạ, mời anh Lưu tiếp tục ạ. Có loại trừ một nước đó là Qatar vì là họ có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên dự trữ là dầu mỏ đây rất là lớn trên thế giới. Đâm ra là cái khai thác dầu mỏ đem lại lợi nhuận rất lớn. Chính vậy đây là một trường hợp đặc biệt có thể chúng ta sẽ không xét tới trong cái bài à, buổi trình bày ngày hôm nay. Tiếp theo là để hiểu về một nước uh, tại sao lại có thể bứt phá lên trở thành một nước có nền kinh tế có thu nhập cao hay là một nước tại sao lại phải ở lại mãi không thể là cao được thì chúng ta có thể đi tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của một nền kinh tế của một đất nước à, nói một cách nôm na cho dễ hiểu có thể coi đây là các giai đoạn gia tăng năng suất lao động của một nền kinh tế nó gồm có cái ba giai đoạn như sau ở giai đoạn đầu gọi là tôi gọi là dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế thì công nghiệp và dịch vụ sẽ dần dần thu hút lao động dư thừa ở khu vực nông thôn à, và trong nông nghiệp đây được gọi là cái điểm chuyển hóa giữa lao động truyền thống và lao động hiện đại mà chúng ta gọi là điểm chuyển hóa à, language đấy ạ à, từ đó sẽ khiến tiền lương thực chất là tăng lên là nền kinh tế thay đổi hẳn về chất tức là chúng ta chuyển từ những lao động à, giản đơn sang những lao động à, lao động phức tạp hơn lúc này thì là nền kinh tế sẽ chuyển từ nền kinh tế của một nước à, nông nghiệp sang một nước có công nghiệp và dịch vụ phát triển thì hiển nhiên là sẽ nền kinh tế này sẽ cần nhiều lao động ngành nghề và có trình độ giáo dục tăng lên ở giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển đầu vào phát triển dựa vào đầu vào tức là đầu vào đây là lao động và và vốn chúng ta cần phải lao động để mở rộng sản xuất và chúng ta cần vốn thì tức là cần đầu tư nhiều cho hạ tầng này cho cơ sở sản xuất này à, trong khi trình độ công nghệ và kỹ thuật là còn thấp nên là cái giai đoạn này thường diễn ra rất là chậm và các nước có thu nhập trung bình thế giới ngày nay những nước này là càng bị nước đi sau người ta đuổi theo tức là càng gần dần như thế thì càng sẽ mất những cái lợi thế so sánh ở những cái ngành nghề mà có cần nhiều sử dụng lao động vì vậy nên là những nước mà có thu nhập trung bình buộc phải cạnh tranh rất mạnh thì mới có thể là tồn tại được à, như vậy là chúng ta có thể thấy là những nước có thu nhập trung bình sẽ bị cạnh tranh bởi hai đầu Ừ. một là sẽ bị những nước đi sau đuổi theo dựa vào lợi thế so sánh ở đây là là lao động có giá rẻ và bị những nước ở phía trên cạnh tranh nếu mà muốn thâm nhập vào những ngành mà có cần với công trình nghệ độ, cao vâng, cần trình độ uh, cao và cần công nghệ cao ở giai đoạn thứ ba thì là giai đoạn tăng trưởng dựa trên năng suất tổng hợp đa yếu tố tức là khi một nước đã vượt qua được cái giai đoạn thứ hai thì thông thường người ta phải tìm cách liên kết với những nước phát triển để từ đó học hỏi công nghệ rồi là tìm cách là tăng cái năng suất của mình lên thì à, nền kinh tế lúc này sẽ bắt đầu ứng dụng và những cái khoa học kỹ thuật tiên tiến để cải thiện mạnh mẽ cái hiệu suất làm việc. Điểm khác nhau ở đây là những nước có thu nhập trung bình cao lúc này đã hết cái lao động dư thừa để tăng trưởng rồi. Chính vì vậy nên cần phải chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên đầu vào, tức là dựa trên à, con người và vốn sang mô hình tăng trưởng dựa trên cái năng suất tổng hợp đa yếu tố à, tiếng Anh là TFP, là Total Factor Productivity. Chốt lại như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà không thể tăng năng suất lao động lên được rồi ờ, có thể do phát triển ờ, méo mó này rồi các nguồn lực tập trung không đồng đều hay là tập trung một số vào một số những cái nhóm lợi ích nào đó như là tham nhũng này hay là thủ tục hành chính yêu kê này rồi là cơ chế không thuận lợi này thì như vậy các nguồn lực này sẽ được sử dụng một cách không hiệu quả tình trạng này kéo dài thì sẽ làm cho một nước có thu nhập trung bình kéo dài và không thể thoát được bẫy thu nhập trung bình đấy là cái nguyên nhân mà tại sao một đất nước một quốc gia không thể thoát được thoát khỏi được cái bẫy thu nhập trung bình vâng, cảm ơn anh Lưu về cái uh, các cái giai đoạn phát triển của một nền kinh tế đúng không ạ? Vâng. Ờ, ông nào mà cứ bị kẹt ở cái giai đoạn 2 này hoặc <laughs> giai đoạn 2 này mà không tiến lên được khi đó dân số già hơn lao động không còn à, lợi thế cạnh tranh nữa thì vâng. có thể bị các cái ông thu nhập thấp các ông đuổi theo đúng không ạ dạ vâng. trong khi để tiến lên cái sự phát triển thì lại bị dính các cái nước phát triển họ lại đe xuống thì do đó là nếu mà không nhanh nhạy và không liên kết một cách chặt chẽ hay là thu hút được các cái nguồn lực để phát triển công nghệ cao thì sẽ bị kẹt lại ở cái thu nhập trung bình đúng không ạ vâng, vâng xin mời anh lưu tiếp tục ạ và cái điều này thực ra là đã diễn ra và có một nước thành công và ờ, chúng ta thấy là bài học của nước thành công là Nhật Bản là những gì mà người ta đạt được vào năm 1960 để khi người ta bứt phá trở thành một nước có thu nhập trung bình cao hoặc là bài học đặt ra ở đây là bài học của Malaysia của Thái Lan à, những gì đã diễn ra vào năm 1990 khi họ đấy đạt những cái nút thắt cổ tay cổ chai tăng trưởng nhưng họ không thể bứt phá lên được Trung Quốc vào năm 2015 họ đã đạt đến một cái ngưỡng nhất định rồi thế thì hiện ờ, thì liệu thì họ có thể phát triển trở thành họ có thể tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng để trở thành một nước phát triển hay không thì chúng ta hãy à, đi tiếp vào phần sau. Ở đây là tôi đã chia các giai đoạn phát triển của nền kinh tế ra làm bốn giai đoạn. À, các bạn có thể thấy từ giai đoạn 1 là từ 0 đến 1045 đô la Mỹ trên một người. À, giai đoạn 2 là từ 1045 lên 4124 đô la Mỹ trên một người và giai đoạn thứ ba là từ 4124 lên 12.374 đô la Mỹ trên một người. Đây là cái giả định mà tôi đưa ra là với hai giả định uh, trên cơ sở là năm 2020 là chúng ta tăng trưởng 2% GDP bình quân trên một người Ờ, và sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2021 à, là tăng trưởng 7 đến 10% thì nó có hai đường ờ, nếu mà chúng chúng ta tính được cái mức ờ, lãi suất kép tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người đó thì nếu mà chúng ta đạt 7% đều đặn thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ đạt được cái mức uh, gần ngưỡng những nước có có có thu nhập trung bình cao vào năm 2040 và nếu chúng ta tăng trưởng 10% một một năm thì chúng ta có thể đạt được cái ngưỡng này vào cái năm 2035 như này thì chúng ta có thể thấy rằng là à, nếu mà theo cái video trước của tôi về cái giai đoạn phát triển của dân số thì các bạn có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn có thể có khả năng đạt được cái ờ, thu nhập ờ, cao trong cái giai đoạn dân số vàng tức là trước năm 2040 Vâng, nhưng mà xin trao đổi với anh Lưu một chút là đây là tăng trưởng GDP danh nghĩa này tăng trưởng GDP thực tế Đây là tăng trưởng GDP danh nghĩa thôi. À danh nghĩa đúng không ạ? Nếu mà danh nghĩa thì hoàn toàn Việt Nam có thể đạt được 10% một năm đúng không? Có thể. Bởi vì uh, tăng trưởng GDP thực tế nếu đạt khoảng 5 đến 6% thì cộng theo lạm phát khoảng 4% thì danh nghĩa nó thể cả có thể cao hơn phía nó có thể hoàn toàn đạt 7 đến 10 phần trăm thế như vậy là Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình đến năm 2040 đúng không ạ nhưng mà đây quả thực là cũng là một cái thách thức không hề nhỏ bởi vì từ bây giờ mới là năm 2020 và duy trì cái tốc độ tăng trưởng này trong 20 năm thì thực sự là rất là khủng khiếp đúng không ạ Đấy thì chúng ta hy vọng rằng là uh, Việt Nam có thể đạt được ở mốc 2035 đến 2040 đúng không ạ? Thì khi đó thì chúng ta sẽ trở thành một cái nền kinh tế gọi là uh, phát triển đúng không ạ? Dạ vâng. vâng. mời anh Lưu ạ. Mời Thực ra là đã có một nước uh, trên thế giới làm được cái điều này trong vòng 20 năm, tức tăng trưởng đều đặn 10% trong vòng 20 năm. Đó chính là hàng xóm của chúng ta, đó là Trung Quốc. Uh, họ đã tăng trưởng rất mạnh vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Chính vì vậy là họ đã thoát nghèo và trở thành một nước có thu nhập trung bình cao à, tuy nhiên hiện nay thì đúng là như anh Phục nói là họ cũng đang gặp khó khăn đấy ạ để à, tiếp tục tăng trưởng nền kinh tế thêm nữa và nhưng mà Trung Quốc thì uh, hiện nay thu nhập uh, bình quân đầu người cũng trên 10.000 đô rồi đúng không anh? Vâng đúng rồi. Thế như vậy là uh, họ vẫn còn tiếp tục động lực tăng trưởng thì khả năng cao chỉ uh, vài ba năm nữa thôi là họ sẽ thoát khỏi cái thu nhập trung bình và trở thành nước uh, có thu nhập cao đúng không ạ? Với cái tốc độ Trung Quốc tăng trưởng GDP vẫn hoàn toàn có thể đạt được 6 7%. Đúng không ạ? Chỉ vài ba năm nữa thôi là họ sẽ thoát bẫy thu nhập trung bình thành công thì uh, trước Trung Quốc thì có các cái nước gọi là bốn con uh, rồng châu Á đấy đúng không ạ Đài Loan này đúng không ạ Hàn Quốc này đúng không ạ Malaysia đúng không ạ vân vân Singapore đúng không ạ vâng mời mời anh ạ ở phần tiếp theo thì chúng ta hãy ờ, cùng đi trả lời câu hỏi như vậy là liệu những cái nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc, Ấn Độ hay nước ASEAN khác và trong đó có Việt Nam thì có thể tránh được cái bẫy thu nhập trung bình hay không và có thể đưa vào một cái quỹ đạo phát triển mới để trở thành một nước tiên tiến trên thế giới hay không trong cái nền kinh tế mở hiện nay thì cái việc à, toàn cầu hóa hay là khu vực hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ như vậy để đo cái độ cạnh tranh của một đất nước chúng ta cần phải tìm hiểu cái chỉ số cạnh tranh toàn cầu này là của một đất nước nó ở mức độ như thế nào thì ở đây chúng tôi có giới thiệu với các bạn cái định nghĩa và cái chỉ số cạnh tranh toàn cầu tiếng Anh là Global Competitiveness Index viết tắt uh, GCI thì có một thông tin rất là là là vui ở đây đó là Việt Nam đã trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng à, à, xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu theo thống kê của năm 2019 định nghĩa về GCI đây là một cái báo cáo thường niên do diễn đàn kinh tế thế giới là World Economic thực hiện và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1979 họ đã có thâm niên rất nhiều năm và rất có uy tín trên thế giới khung chỉ số GCI thì có 3 nền tảng gồm thứ nhất là các lợi thế tự nhiên này thứ hai là các năng lực cạnh tranh vĩ mô này và thứ ba là năng lực cạnh tranh vi mô thì họ thống kê hết sức chi tiết các khía cạnh của nền kinh tế thì năm 2019 thì chỉ số GCI của Việt Nam đạt 61,5 à, trên 100 điểm xếp vị trí 67 trên tổng số 141 quốc gia và nền kinh tế trên toàn cầu so với năm trước đó là năm 2018 thì chỉ số GCI của Việt Nam đã tăng 3,5 điểm và xếp hạng tăng 10 bậc mức tăng cao nhất trên thế giới trong à, năm qua à, Trung Quốc ờ, chỉ đứng thứ 20 ờ, 28 thôi à, tức là trong khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2019 thì chúng ta đứng thứ 129 trên thế giới à, tức là vào khoảng 2.750 đô la Mỹ một người à, theo thống kê của IMF thì cái à, chỉ số cạnh tranh toàn cầu của chúng ta đứng xếp hạng thứ 67 tức là chúng ta đang được đánh giá rất cao trên diễn đàn kinh tế thế giới đây là thống kê về chỉ số cạnh tranh toàn cầu năm 2019 của khu vực ASEAN thì à, cái à, bạn các bạn có thể thấy là cái à, đường màu xanh đó là điểm và cái đường màu đỏ đó là cái xếp hạng thì tính chung trong khu vực ASEAN thì Việt Nam của chúng ta thực sự là không thua kém quá nhiều so với cả với cả các các nước khác à, mặc dù là chúng ta chỉ trên mỗi Thái Lan trên mỗi là Lào và Campuchia đúng không ạ? Thì Việt Nam đây nhìn đây có thể đấy là tương đương với Philippines, Brunei và Indonesia đúng không ạ? Vâng. Còn thua ba nước là Singapore, Malaysia và Thái Lan đúng không ạ? Đúng rồi. Và vâng tuy nhiên là Malaysia và Thái Lan họ đã đạt được cái ngưỡng ờ, thắt cổ chai như tôi vừa nói ở phần trước từ năm 1990 tuy là họ đã trải qua hơn 30 năm rồi nhưng họ vẫn chưa dạ. có thể đạt được cái điểm đột phá còn dạ. Singapore là một trường hợp hiếm hoi dạ, Singapore đã trở thành một nước có thu nhập rất cao về chứ không phải cao nữa đúng không? Đúng rồi. GDP bình quân đầu người của Singapore đâu đó nó khoảng độ 50.000 ờ, đô cơ, không hề thấp đúng không ạ? Song song với việc ờ, xếp hạng chỉ số PCI quốc tế thì ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang bắt đầu là xếp hạng cái chỉ số PCI theo các tỉnh thành tức là cái chỉ đánh giá cái năng lực cạnh tranh của các uh, các tỉnh thành trên Việt Nam thì thống kê năm 2019 năm tỉnh thành có điểm PCI cao nhất đó là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Đà Nẵng đó. thứ hai bắt đầu mới đến là Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội, Hải Phòng như vậy các bạn có thể thấy là hiện nay các địa phương ngoài hai những trung tâm tài chính những trung tâm uh, kinh tế lớn của Việt Nam uh, gồm có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, uh, Đà Nẵng, uh, Cần Thơ, uh, Hải Phòng. Hải Phòng thì những cái tỉnh khác của Việt Nam hiện nay cũng đã bắt đầu thu hút đầu tư rất mạnh và đưa ra những cái ưu đãi rất lớn để thu hút nhà đầu tư từ đó để có thể phát triển kinh tế một cách toàn diện. À, như vậy nếu các bạn chia trình độ kỹ năng của lao động ở trong một nền kinh tế thành ba nhóm thì chúng ta có thể à, phân chia như sau. Thứ nhất là nhóm những cái uh, kỹ năng thấp uh, lâu gồm những cái ngành có hàm lượng lao động giản đơn cao như là dệt may này giày dép sản xuất dụng cụ thứ hai là nhóm với những kỹ năng trung bình uh, gồm có những ngành uh, trung gian giữa hai, hai nhóm trên đó là cụ thể là những ngành uh, sản phẩm sắt thép này hóa dầu linh kiện sản phẩm trung gian và cuối cùng là nhóm những có những kỹ năng cao là gồm những ngành có hàm lượng công nghệ cao như là máy tính điện thoại xe hơi thì có thể thấy Việt Nam hiện nay có lợi lợi thế so sánh ở những ngành dùng nhiều lao động có những kỹ năng thấp là vì là chúng ta có nguồn nhân công giá rẻ này tuy nhiên có phải lưu ý là chúng ta sẽ sắp tới có thể bị mất cái lợi thế này vì à, Lào, Campuchia và các nước châu Phi đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và tiền lương trung bình của Việt Nam bắt đầu cao lên rồi. À, trong khi đó những cái ngành dùng nhiều kỹ năng trung bình sắp chuyển thành à, thì lại sắp chuyển từ à, nhập siêu chúng ta đang manh nha chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu và những cái ngành mà dùng nhiều kỹ năng cao thì Việt Nam hiện nay đang nhập siêu nhiều nhưng mà đang dần dần dần được cải thiện thì có một cái điểm sáng ở trong ờ, cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay đó là hiện nay tôi rất là mừng là cái tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có những bước chuyển mình rất lớn là cánh chim đầu đàn tiên phong trong việc chuyển đổi uh, cái nền công nghiệp của Việt Nam từ những ngành có kỹ năng thấp và trung bình sang những ngành có những kỹ năng cao và thông qua VinFast và VinSmart và rất hy vọng là anh Vượng có thể uh, sắp tới có thể thành công và đưa kinh tế Việt Nam cất cánh. Uh, ở biểu đồ này các bạn có thể thấy là đây là những cái nhóm hàng mục tiêu xuất khẩu uh, của Việt Nam năm 2017 thì phần lớn những cái ngành mà à, chúng ta xuất khẩu phần lớn đó là những cái ngành liên quan đến nông sản nhưng mà giá trị là rất thấp về mặt số lượng rất lớn nhưng mà giá trị đem lại thì rất thấp thứ hai là những ngành có cái kỹ năng trung bình thì à, lại ở mức độ cao còn những ngành có kỹ năng cao thì phần lớn là phụ thuộc vào FDI và cho đến năm 2019 đây là biểu đồ của năm 2019 thì cái tỷ lệ này hầu như là không thay đổi Vâng, thì như vậy là điện thoại và linh kiện đây thì lại chủ yếu là các cái doanh nghiệp FDI đúng không? Ví dụ vâng. như Samsung, LG vân vân đúng không ạ? Vâng, Đó, còn chúng ta nếu mà ở nội lực các cái doanh nghiệp nội địa trong nước thì chủ yếu liên quan đến uh, những cái ờ, ngành mà thâm dụng lao động lớn như là dệt may đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng không ạ? Rồi là rồi là các cái hàng hóa nông sản như thủy sản, rồi là rau quả, hạt điều vân vân, giày dép đúng không ạ? Vâng. Thì thực sự là chúng ta vẫn vẫn vẫn hiện nay là cái hàm lượng chất xám trong các cái ờ, sản phẩm xuất khẩu vẫn còn chưa nhiều đúng không? Vâng. thì rất là hy vọng đến nữa là Vinfast rồi các cái tập đoàn công nghiệp lớn của Việt Nam có thể nâng tầm Việt Nam lên, đúng không ít nhất là ở trong nhóm 2 đã nhóm 2 thì ví dụ như Hòa Phát bây giờ đã trở thành là một trong những cái biểu tượng của cái thúc đẩy cái công nghiệp nặng đúng không ạ Vinfast thì đang cố gắng là thúc đẩy ở cái level cao hơn với cái việc là sản xuất ô tô ở nhà máy Vinfast đúng không ạ hay là điện thoại Vinsmart đúng không ạ còn tiếp theo chúng ta hãy cùng đi đến cái phần tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam cái ờ, phần trước thì chúng tôi có trình bày với các bạn là bẫy chuột trung bình khung lý luận về bẫy chuột trung bình và cái cơ hội nào cho Việt Nam vậy thì những cái cơ hội đó có thể đem lại những cơ hội nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong những thập kỷ sắp tới ở đây có một số những điểm sáng như sau thứ nhất chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam đang rất nỗ lực tăng trưởng để thoát được bẫy chuột của bình. như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế à, tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân à, Việt Nam trong à, cái những thập kỷ sắp tới hiển nhiên là phải rất cao vì chúng ta nhận ra điều đấy rồi và chúng ta đang thực hiện nó thứ hai là hiện nay chúng ta đang tập trung vào những ngành có kỹ năng trung bình và cao như là thép hóa dầu này sản xuất linh kiện này dịch vụ này máy tính điện thoại xe hơi này và bớt dần những cái ngành mà thâm dụng nhiều lao động thứ ba là đây là một cái cơ hội mà các nhà đầu tư có thể tận dụng đó là hiện nay chúng ta đang tập trung quá nhiều vào những thành, thành phố trung tâm về tài chính ờ, như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, như Đà Nẵng, như Cần Thơ, như là Hải Phòng mà các bạn lại hiện nay đang tôi thấy ờ, có một cái ờ, đặc điểm là các nhà đầu tư hiện nay đang bỏ quên những cái khu vực những cái tỉnh thành khác mặc dù những khu vực này đang có sự tăng trưởng rất lớn ví dụ như chúng ta có thể tập trung vào những ngành có chỉ số PCI cấp tỉnh cao trong năm 2019 vừa qua như là Quảng Ninh, như là Đồng Tháp, như là Vĩnh Long như là Bắc Ninh như là Đà Nẵng hiện nay các nước các các tỉnh này đó đã có những cái cơ chế thu hút FDI thu ờ, thu hút ờ, đầu tư ở trong nước hết sức mạnh mẽ là họ thu hút rất là nhiều và đầu tư rất là nhiều và các bạn có thể thấy các bạn có thể tìm hiểu là trong những cái uh, tháng của năm 2019 rồi là đầu năm 2020 thì giá đất của những cái khu vực mà đầu tư nhiều ở tỉnh này Ờ, trong ờ, trong tăng năm vừa mạnh, qua là tăng rất là mạnh dạ, dạ. như vậy là anh Lưu đã trình bày rất là cụ thể và đầy đủ về cái bẫy thu nhập trung bình cũng như là cái cơ hội cho Việt Nam thì cụ thể là Việt Nam có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình nếu duy trì cái tốc độ tăng trưởng GDP um, khoảng uh, từ 7 đến 10% trong một năm trong 10 năm đến 20 năm tới thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình và thực ra là chính phủ mình cũng đang rất nỗ lực trong cái việc uh, phát triển uh, nền kinh tế của mình đẩy mạnh việc à, phát triển những cái ngành có cái kỹ năng trung bình và cao hơn đúng không ạ dạ. như vậy là cái thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ có tác động rất tích cực đặc biệt đối với những cái doanh nghiệp đi đầu trong các cái lĩnh vực này lĩnh vực này ví dụ như là nếu ở ngành thép có Hòa Phát chẳng hạn đúng không ạ dạ. ngành ô tô rồi là à, du lịch các thứ thì à, dịch vụ thì có Vingroup đúng không ạ dạ. rồi là các cái lĩnh vực tài chính đúng không ạ đó là những cái uh, ngành những cái doanh nghiệp về cơ bản sẽ được hưởng lợi rất tốt trong cái thời gian tới và chúng ta ờ, nếu đầu tư cổ phiếu thì chúng ta hãy tập trung vào những cái ngành đó thì khi đó sẽ tạo ra những cái cơ hội rất tốt à, trên đây là những cái nội dung mà chúng tôi đã trình bày trao đổi với quý vị và các bạn về cái bẫy thu nhập trung bình và cơ hội nào cho Việt Nam thì à, chúc quý vị và các bạn thu hái được những cái kiến thức hữu ích cho mình trong đầu tư chứng khoán cũng như là trong cái công việc làm ăn của mình nếu quý vị và các bạn cần tìm hiểu sâu thêm hay là muốn thắc mắc về cái những cái chỗ nào cần phải giải đáp chỗ nào và cần tìm sâu thêm chỗ nào thì quý vị hãy comment bên phía dưới thì để tôi và anh Lưu sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn đầy đủ. Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công ạ.